dòng người viếng bắc vẫn còn sống mãi với con mình nhớ lời bạn đã biết danh tiền thang tinh nghỉ tên người sang mãi đến ngàn sau châu con ngược làm theo bác dạy